Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đặng Thị Hoàng Yến thọc sườn bà Dũng, thanh trà thuế đột kích tần tạo, công an sẵn sàng. Trước đây, bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch tân tạo kiện ông Nguyễn Tân Dũng ra toán quốc tế tại Paris. Và mới đây, bà Đặng Thị Hoàng Yến lại kiện chính phủ nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Việc kiện ông cựu thủ tướng là kiện cá nhân, còn kiện chính phủ Việt Nam là kiện một tập thể khổng lồ. Bà Đặng Thị Hoàng Yến đang thực sự đùa với lửa. Thông cáo báo chí của công ty Itaco vào hôm 5 tháng 7 cho biết công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam này hiện không còn lựa chọn nào khác là phải khởi kiện chính phủ Việt Nam sau khi chính phủ Việt Nam đòi bán các tài sản trị giá hàng tỷ đô la vì Itaco không trả một khoản nợ khoảng 900.000 đô la liên quan đến một thầu phụ của Itaco, trong khi Itaco không hề có liên quan đến trường hợp này. Đây là hình ảnh Chi cục thuế và công an chuẩn bị tấn công tần Tạo cũng có ý kiến cho rằng chính vì bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện chính phủ nên họ mới có cớ ra tay. Hiện nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang xua hai cơ quan để tìm kiếm sai phạm của Tân Tạo để đưa lãnh đạo công ty này vào vòng lao lý. Đứng sau bà Đặng Thị Hoàng Yến lâu nay là hai ông cựu chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết, nhưng xem ra hai ông này đang bất lực, không giúp gì được bà Yến cả. Trong khi đó, kẻ thù của bà Yến được cho là Nguyễn Tân Dũng đang gắn bó mật thiết với đương kim Thủ tướng Việt Nam hiện nay, ông Phạm Minh Chính. Đợt đánh tân tạo kỳ này xuất phát từ chính phủ. Có người nói xem ra ông Nguyễn Tân Dũng đang mượn tay Phạm Minh Chính để đánh vụ này. Được biết vào ngày 6 tháng 9, Tổng cục Thuế đã có yêu cầu với Chi cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung giả soát số liệu kê khai thuế của Tân Tạo, phối hợp với ngân hàng xác minh số tiền mà Tân Tạo đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến và chuyển hồ sơ cho công an nếu phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm. Để đánh tân tạo kỳ này, Trung ương chuẩn bị hai đơn vị đó là Chi cục thuế và Công an. Chi cục thuế vào cuộc để moi bằng được sai phạm, sau đó là Công an vào cuộc để đánh sát ván tập đoàn tân tạo. Bà Đặng Thị Hoàng Yến hiện là công dân Mỹ, bà sẽ không sao với đòn đánh của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều cổ đông còn lại của tân tạo đang đứng dội đối diện với nguy cơ bị truy tố rất cao đây là hình ảnh ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Bà Đặng Thị Ngọc Yến cũng đã đánh hơi mùi chẳng lành và đã rút 2.000 tỷ đồng từ cổ phần của Tân Tạo ra nước ngoài. Khi bà Yến rút tiền đi thì phía chính quyền Việt Nam mới vào cuộc điều tra. Có thể nói sau khi bà Yến rút 2.000 tỷ thì tập đoàn Tân Tạo chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Sẽ khó mà tóm được bà Đặng Thị Ngọc Yến và việc siết Tân Tạo giờ chỉ làm cho các cổ đông khác khốn khổ. Kể ra bà Đặng Thảo Yến cũng đã tính toán rất kỹ. Bà tính từ hàng chục năm trước khi mà bà đã chuẩn bị quốc tịch Mỹ mới đi đến kiện cáo này. Nếu vụ án kiện ông Nguyễn Tân Dũng được tòa án trọng tài mở phiên tòa, thì chuyện điệu ông Nguyễn Tân Dũng tham dự tòa là rất khó. Tuy nhiên, tòa vẫn có thể tuyên án nếu triệu tập mà ông Nguyễn Tân Dũng không đến. Và nếu phán quyết, rất có thể ông cựu thủ tướng khó có cơ hội ra nước ngoài đi du lịch. Cũng như tờ Thời báo chấm trước đây đã phân tích, việc mâu thuẫn giữa phe cánh ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ngày càng được đẩy lên cao, nhưng sự thật thì những nhân vật chính không thể triệt hạ lẫn nhau, mà cùng lắm là những người chót theo Đặng Thị Hoàng Yến, góp vốn vào tân tạo sẽ nhận kết quả rất đắng mà thôi. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến. Khi nền kinh tế Việt Nam đầy rẫy những sân sau và khi thế lực quyền lực đã không còn mặn nồng với thế lực tiền thì họ đánh nhau không từ một thủ đoạn nào. Trong những cuộc đấu ấy, chỉ có những người thấp cổ bé học là phải chịu thiệt hại nặng nề, còn những nhân vật cộng cán thì vẫn rất an toàn. Bản chất của nền kinh tế Việt Nam lâu nay vẫn là như thế. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện giờ mới kể Nguyên do Tổng trọng đá văng Trần Quốc Vượng, Huệ Thường, cẩn thận củi lửa Hiện nay ông Tổng trọng đã cầm quyền sang nhiệm kỳ thứ 3 có vẻ như ông Trọng vẫn còn muốn ngồi lại chiếc ghế quyền lực mà ông bỏ ra cả đời để đạt cho bằng được. Nhưng xem ra sức khỏe của ông không cho phép. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng đã công bố ngày quy định số 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Điều này làm cho giới phân tích nghi ngờ kỳ hội nghị Trung ương 6 sắp tới sẽ có biến lớn trong tứ trụ của Đảng Cộng sản. Nếu thay thế vị trí Tổng Bí Thư và Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới thì Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng là hai nhân vật được xếp vào hàng ưu tiên nhất bởi vì ông Thủ tướng và Chủ tịch nước đang dính vết đèn quá nặng vì vụ Việt Á và nhiều vụ án khác. Nếu có thời gian đủ lâu, sức mạnh chính trị của phe cánh ông Thủ tướng sẽ hồi phục trở lại và lợi thế sẽ trội lên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người khó lường. Trong quá khứ có hai người tưởng chừng như với tới được chức Tổng Bí Thư, nhưng rồi cuối cùng cũng bị tuột vì chính ông Tổng Bí Thư. Vì thế người ta đánh giá ông Tổng Bí Thư là người khó lường như vậy. Có thể hôm nay được ông Tổng sủng ái, nhưng ngày mai lại thành bại tướng dưới tay ông Tổng, thì đấy cũng là điều khá quen thuộc trong đảng. Tham gia trò chơi chính trị được ông Nguyễn Phú Trọng sủng ái là một lợi thế, nhưng thực tế cho thấy đó cũng là một rủi ro không hề nhỏ. Ông Đinh Thế Huỳnh thì bị gãy giữa nhiệm kỳ vì nguyên do gì không ai biết và biến mất hết sức bí ẩn. Và người ta cũng không biết vì sao ông Đinh Thế Huỳnh lại bị ra tay mạnh đến thế. Ông Đinh Thế Huỳnh bị một chứng bệnh lạ, không bị xanh cỏ như Nguyễn Bá Thanh nhưng đầu óc lại không đủ tỉnh táo để làm nhiệm vụ. Vì thế, ông Đinh Thế Huỳnh đã rút vào hậu trường, không kèn, không trống. Không rõ đây là căn bệnh thực sự của ông hay do tác động ở bên ngoài. Trường hợp của ông Trần Quốc Vượng là bị hất vào cuối nhiệm kỳ. Thời gian sau đại hội lần thứ 13, người ta không biết chắc về nguyên do vì sao ông Tổng Trọng không chọn ông Trần Quốc Vượng mà gạt ông này ra để ông tiếp tục một nhiệm kỳ thứ ba Tổng Bí Thư. Và mới đây nhất là Thời báo chấm D nhận được thông tin cho biết Sở dĩ ông Trần Quốc Vượng bị thất sủng bởi ông đã thể hiện tư tưởng cổ hủ. Đây là hình ảnh nguyên do Đinh Thị Huynh bị bệnh là khá bí ẩn. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, khi đó ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí Thư đã ra chỉ thị rằng Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của hệ thống chính trị. Lúc ấy cộng đồng mạng đã phải phản ứng rất mạnh vì chính kinh tế tập thể kiểu hợp tác xã đã đưa đất nước Việt Nam tới đói nghèo, kinh hoàng. Một con người có triển vọng kế vị chức Tổng Bí Thư mà thể hiện tư tưởng này chẳng khác nào kẻ phá hoại công lao của toàn dân đã làm 34 năm trước đó. Theo ý kiến của người cung cấp thông tin, thì chính vì tư tưởng này mà ông Vượng đã bị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng loại khỏi vai trò là Tổng Bí Thư. Như vậy là ý kiến này cho rằng ông Tổng Bí Thư là người tiến bộ, không phải theo trường phái quá bảo thủ. Đây là hình ảnh nguyên do Trần Quốc Vượng bị loại cũng chưa được tỏ tường. Với ý kiến này, cũng có những góc nhìn khác được đưa ra như sau. Ông Trần Quốc Vượng là người làm chính trị thâm niên và gần ông Tổng Bí Thư không ít. Vậy thì tại sao ông lại không nhận ra tư tưởng cách tân nơi ông Tổng Bí Thư mà lại phát biểu một câu sai ý với cấp trên đến như vậy? Cũng theo quan sát, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng theo trường phái bảo thủ chứ không cởi mở. Theo thông tin được biết, ông Trần Quốc Vượng phát biểu như thế là xuôi theo tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Bí Thư chứ không hẳn là chống Việc ông Tổng Bí Thư không chịu về hưu là bởi ông tham quyền cố vị và phải giữ lửa cho cái lò mà ông dày công gây dựng rất nhiều năm vừa qua. Với ông Tổng Trọng không có tình bạn mãi mãi, chỉ có quyền lợi của ông là trên hết. Nên Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng cẩn thận củi lửa.